9 lợi ích tấm chắn chống giọt bắn phòng dịch với các loại khẩu trang và mặt nạ phòng dịch khác. Chất liệu polycarbonat, nhựa trong suốt cao cấp, kiểu dáng cong thời trang, ôm che toàn bộ khuôn mặt, không bị thừa quá nhiều như các loại khác. Đeo vừa vặn, thoải mái khi làm việc, đi du lịch, vận động thể thao, có khả năng chống bụi, chống các tia UV, UB vi khuẩn lên tới 99,99%, ,99%. có khả năng chống giọt bắn, dầu ăn, nước, đặc biệt sử dụng công nghệ mới của UVEC với lớp anti fog chống động xương tuyệt đối, bảo vệ mắt, vùng mặt khi ở các môi trường lao động nguy hiểm cho mắt, mũi, mặt, mắt kính không độ, không bị lóa, trong suốt, lớp chống chảy xước, anti crash, an toàn khi sử dụng, thẩm mỹ khi giao tiếp hoặc giao dịch nơi đông người. Sản phẩm gồm có combo một kính chống giọt bắn, một gọng, giao hàng toàn quốc, free ship khi mua từ 20 kính, sẵn hàng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.